để đặt tên fanpage thì bước một à để tạo fanpage bước một là các bạn truy cập vào Facebook cá nhân của mình hãy nhớ này một Facebook cá nhân tạo không dựa fanpage bước số 2 là các bạn là gì bấm vào phần trang đây này di chuột sang bên phần phần trái ở bên màn hình máy tính có phần trang nhé bấm phần trang này đó và sau đó là anh chị mình bấm phần tạo trang cho tôi đây tạo trang mới này bấm tạo trang mới nhé rồi tên trang là bắt buộc nhá bắt buộc ví dụ tôi là tên trang là gì tên trang tôi là phạm thanh bình đặt rồi này làm ví dụ một demo đây demo một cái thương hiệu đi thạc sĩ luôn thạc sĩ thì chữ sĩ là đúng ta chữ y dài hay y ngắn các bạn nhỉ rất nhiều người là nói y dài là đúng rất nhiều nói y ngắn là đúng các bạn à y dài đúng không thạc sĩ Hoàng Bích Ngọc đặt tên <laughs> à, tôi đặt tên là tí bà lại không đặt được tôi đặt tên là sản phẩm nào đó đi sản phẩm à, hoặc là vua chị nám thôi okay, không vua chị nám rồi việc đặt tên là gì là tên thương hiệu cá nhân cộng vấn đề ví dụ là Vân Anh vua chị nám đi đó, mua chuyển đám xong nếu như chị bán thương hiệu gì có thể là tên thương hiệu ở đây bị Neo Slim chẳng hạn đó <laughs> mua chuyển đám Neo Slim đó thì tôi đặt tên là thì Vân Anh mua chuyển đám thôi hạng mục các bạn chú ý này nhắc lại các bạn nhé phần này là kể cả những bạn mà đã học quảng cáo Facebook rồi những phần này mà các bạn không tập trung các bạn phần này bị sai lầm như sau này phần hạng mục bắt buộc sản phẩm tôi liên quan đến làm đẹp mỹ phẩm tôi ghi là mỹ phẩm mỹ phẩm đây tôi ghi là làm đẹp mỹ phẩm chăm sóc cá nhân rồi không tôi ghi là mỹ phẩm đây cửa mỹ phẩm đây xem có spa có không đây ví dụ nếu như là lớp chúng ta có chị Diễm Thúy là gì có spa chẳng hạn là bạn An có sản phẩm sản phẩm spa đúng không thì chọn là gì spa chăm sóc sức khỏe hoặc là spa đây spa ban ngày spa y học spa chăm sóc sức khỏe là gì là gọi là spa dạng là giống dạng đúng y nhé bấm huyệt đấy rồi dạng chữa bệnh này nhá hỗ trợ đấy spa y học là bấm huyệt đấy châm cứu đấy còn spa chữ spa không này là spa của anh chị nhé là spa làm đẹp là lăn kim này là tẩy tế bào chết soi da vân vân đó thì bạn có thể chọn chữ spa, spa này nhé thì tại sao này thì tại sao phần hạng một đúng rất quan trọng nhắc lại là phần hạng mục cực quan trọng luôn bởi vì khi các bạn à, chọn hạng mục là Facebook nó tối ưu nó tìm khách hàng cho các bạn rồi và nếu như các bạn đây là Vân Anh Vũ Trị Nám mà là tôi tôi tôi tôi chọn sản phẩm là gì là tôi chọn hạng mục là gì là ô tô chẳng hạn thì nó không đúng với cái cái, cái tên tên là gì tên tên page của mình là Vũ Trị Nám và khách hàng lại không đúng luôn bởi vì Facebook nó có con AI nó tìm khách hàng nhé nó tìm khách hàng đúng đến cái hạng mục của mình luôn các bạn hiểu chỗ này không tôi giải thích lại tại sao chúng ta chọn đúng hạng mục và tại sao ở bên ngoài kia các thầy khác lại không giải thích kỹ cho các bạn hiểu phần này và nếu như các bạn chọn sai hạng mục thì con AI của Facebook hay là trí tuệ nhân tạo nó tìm đến đúng cái hạng mục cái hạng mục tôi là gì spa đúng không thì nó tìm những khách hàng là về có sở thích spa làm đẹp về với lại pet của chị luôn rồi các bạn hiểu phần này không hiểu thì bấm chữ H nào tôi giải thích các bạn hiểu không hiểu bấm chữ H nào ok hiểu nhá chỗ này quan trọng mà nhiều thầy không dạy cho bạn chỗ này tôi giải thích cho các bạn hiểu chỗ này bởi vì khi các bạn lập pet xong dù các bạn làm gì các bạn chưa có tiền quảng cáo chữ chín đúng không đó thì các bạn đăng dạng video ngắn lên Facebook nó vẫn tự nó tìm một khách hàng những những khách hàng có tệp là về làm đẹp đến với page này page là vân anh bùi chị đám đi ok các bạn rất tuyệt vời đó rồi mọi người hiểu hết rồi đúng không <clears throat> Đấy, là đây là một cái buổi pre-training để bạn chuẩn bị trước kỹ cho được cái này nó rất quan trọng các bạn nhé đó rồi tôi muốn là chị mình tương tác với tôi đi đấy tương tác với tôi nè đừng ngại mà cứ tương tác với tôi đi tương tác chỉ có mấy người tương tác chị Ngọc Mỹ Hoàng Bích Ngọc An tương tác Diễm Thúy vậy em đầy đủ dịch vụ chữa bệnh điều trị thì chị phải chọn gì chữ spa sức khỏe y học này ban ngày là chọn hết cho tôi nhá là hạng mục là chọn được tối đa ba hạng mục thôi rồi chị Diễm Thúy hiểu không đó lớp này tôi không nhận nhiều được phải rồi bởi vì tôi muốn là lớp này tôi hỗ trợ bạn được nhiều hơn ok không bạn thì chị chị Mỹ à quên chị à Hoàng Minh kiểm tra lại cho tôi Diễm Thúy kiểm kiểm tra lại hạng mục chuẩn chưa nhá chưa chuẩn phải đổi lại luôn vào phần cài đặt để đổi lại sửa lại hạng mục cho nó chuẩn luôn làm bước bước số 1 chậm nhưng mà chắc phải chuẩn luôn đó mọi người hiểu không ok tiếp theo đến phần tiểu sử thì viết gì cũng được các bạn tiểu sử các bạn có thể ghi ra là trung tâm chăm sóc và điều trị da đó như vậy bấm bấm tạo trang vào nha bấm tạo trang này rồi xong chưa đó. sắp sửa xong sắp sửa xong rồi rồi hoàn tất quá trình thiết lập trang nếu như anh chị có website thì nhập website vào đây đó nếu các chị có website nhé nhập website vào đây cho tôi ví dụ có website là ta, đây tôi có hai website là công ty tôi là tabi.edu.vn đây là website công ty đó thì bạn có website bạn nhập vào nên có website này nếu bạn làm online nên có website để làm bạn nhé nên có website có trang web tôi tin tưởng hơn Đấy. Đây tôi có một cái blog là phạm thanh bỉ com đấy một blog này bạn thấy chưa tôi rất nhiều web rồi và một một tối tôi làm ra được lên mấy web này chị nhé đó hoặc là gì tôi có một web là gì là many chat đúng không cái này tôi làm lâu lắm rồi có thả đây một web khác nữa đếm không kể bạn hoặc web là gì là đây web cho khách hàng làm khách hàng đây nơi có website web nó làm một cái gì ngôi nhà online của mình công ty online nó thay mặt cho chúng ta đây web tôi làm với khách hàng đây đúng không các bạn lên có website bạn nhé cực kỳ đơn giản để dễ làm thì các bạn thả được web đường website vào đây để khách hàng nhiều khách hàng nó kỹ tính mức độ như sau này nó vào page của mình nó thấy ra sao nó tìm cái xem đấy phải web thật không nó bấm vào các web này xem ra cái gì sau đó số, số điện thoại bạn nhập vào số điện thoại các bạn nhập là cộng 84 cho tôi nhé cộng 84 này 916807 329 cộng 84 là mã gì mã điện thoại của nước Việt Nam thay cái đầu số 0 có người hiểu không nhớ cộng 84 nha còn nếu đã chị nhập số 0 thì nó sẽ màu đỏ nó bảo số điện thoại bạn không đúng không hợp lệ đó, thì nhớ là bấm là xóa số 0 đi là cộng 84 rồi thôi ok không nó tích vào xanh là ok email các bạn nhập email vào đây vị trí ở đâu các bạn nhập vào cho tôi vị trí là gì ở tôi ở đây là hiệp bình phước khu vạn phúc khu dân cư vạn phúc <clears throat> hiệp bình phước thủ đức hồ chí minh thủ đức vậy này thủ đức thành phố thủ đức rồi mã zip mã zip là gì các bạn rồi mã zip các bạn chú ý này các bạn gõ từ khóa là mã bưu chính vn nhé cái trang này tôi gửi cho các bạn này các bạn gõ là gì các bạn ở đâu tôi đi là gì ở phường hiệp bình phước thủ đức hồ chí minh tờ này bấm tìm kiếm này là bảy một ba một bốn copy 7 và 344 tôi dán vào đây cho chuẩn mã zip vào nhá pass vào đây rồi giờ mở cửa đây, nhớ này mã zip bạn hiểu không bạn vào cái trang là trang mã biểu chính vn xong nhập cái tên địa chỉ của bạn vào bạn nó nó ra cái phường của bạn nhé rồi phần quan trọng số 2 này giờ mở cửa cái cái quan trọng khoai dậy bạn không các bạn bấm vào luôn mở cửa của tôi nhé luôn để mở cửa rồi bấm chữ H à, à, bấm chữ T để tôi giải thích cho các bạn tại sao để luôn mở cửa bấm chữ T nào chữ T nào anh chị tôi với anh chị tương tác phần này Đấy, quan trọng anh chị nhé tại sao để luôn mở cửa này ví dụ như sau này ví dụ là tôi bán mỹ phẩm đi mỹ phẩm cái shop là Vân Anh vua trị đám đúng không người là vua trị đám ok không bạn thì những thằng đối thủ nào nó để là sao mở cửa từ lúc 8 giờ sáng đến 16 18 giờ tối đó mà buổi tối khách hàng nó ngồi nó buồn nó gõ thì nó gõ nó, gõ là gì là chị nám đúng không chị nám cái hạn này đúng không thì cái pet này nó ưu tiên những cái pet nào bây giờ là 21 giờ 26 đúng không nếu là có một khách hàng vào gõ từ chị nám thì khả năng cái pet luôn mở cửa này nó sẽ lên top bạn nhé đó đây mới hiểu tư duy đấy không thì tư duy này tôi chất lọc từ cái chương trình là Facebook marketing du kích của tôi ra để tôi dạy bạn phần này đó cái này không ai dạy các bạn đâu cứ để luôn mở cửa đấy các bạn không phải ngại bởi chúng ta đã online cứ để luôn mở cửa tôi đối thủ nó để thì từ 6 giờ sáng đến tận 16 giờ chiều nhưng mà chúng ta để luôn mở cửa rồi là khách hàng nó sợ là chị nám à, sau sau 6 giờ nhé thì bếp của chúng ta bởi vì chúng ta luôn mở cửa mà giờ các bạn hiểu chỗ này không tại sao đặt luôn mở cửa hiểu không hiểu bốn chữ hát nào về quan trọng vậy Đấy, tôi dạy cho chị từng tí một để các bạn hiểu là tại sao để luôn mở cửa rất nhiều người thầy không biết chỗ này là cái gì đâu anh chị nhé ok các bạn rồi mời bấm tương tác với tôi đi luôn mở cửa để luôn mở cửa nhé ok cứ để đóng cửa các bạn sẽ thấy tác dụng nguy hiểm thế nào rất nhiều người để đóng cửa rồi đóng cửa rồi thì con ai Facebook nó sẽ nó nó sẽ đẩy những thằng đóng cửa nó nằm ở bên dưới còn thằng đang mở cửa ưu tiên hiển thị bên trên mọi người hiểu không khách hàng nó tìm mà Đó. tiếp theo bấm tiếp tục <clears throat> chị Ngọc mà hỏi là thầy nói lại cách tìm zip ở ờ, đây tìm zip là mình vào trang là mã biêu chính vn đây mã biêu chính nhé mã biêu chính vn là chị ngọc thấy chưa tôi gửi cho chị ngọc này sau đó chị gõ cái từ khóa là gì là tên thành phố địa chỉ vì tôi ở xã nào là ở huyện nào vì tôi đang ở chỗ đây đang tôi đang ở gì phường hiệp bình phước thủ đức gì là hiệp bình phước thủ đức bấm enter nó ra rồi chưa đây 71314 là mã zip nha mã biểu chính đây rồi chị Ngọc hiểu không chị cũng hiểu bấm chữ H nào ok rồi tiếp tục nha phần thêm ảnh đại diện ảnh bìa nhé các anh chị tự làm cho tôi đấy phần này là nói phần này đã là nó mất khá nhiều thời gian đấy bây giờ tôi sẽ tập trung vào phần tối ưu phần phần page cho các bạn bởi vì đa phần các bạn có page hết rồi phần thêm nút hành động này phần này quan trọng này hành động đây là các bạn thêm nút cho tôi này bấm dùng thử dưới đây bấm dùng thử là anh chị chọn là gì gửi tin nhắn mọi người nhé nhớ này gửi khách hàng nhé đặt gửi tin nhắn thì đối với những nhà hàng là họ hay đặt menu đúng không xem cửa hàng bắt đầu đặt hàng và đăng ký đặt lịch ngay thì đối với những người bán hàng online là chúng ta tuyệt đối là để gì nên để gửi tin nhắn để khách họ chat với các bạn đó gửi tin nhắn nha để đến khi anh chị học đến phần automation tôi dạy các bạn thì mới chạy được đúng không hoặc rất nhiều người để là xem ngay mở xem ngay mở phát là vào phát là liên hệ thế xem video luôn đúng không thế bây giờ mình để để gửi tin nhắn cho tôi ok bấm tiếp tục xong bấm vào lưu lại rồi như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn là tạo xong phần tạo fanpage để các bạn bán hàng ảnh đại diện ảnh bìa là các bạn nhớ nhé các bạn à, các bạn tạo nó giúp tôi các bạn thay bìa vào nó giúp tôi ok các bạn rồi bây giờ